Hello, xin chào quý vị và các bạn. À, hôm nay à, Quỳnh sẽ hát chia sẻ cho quý vị một bài hát, một bài hát rất quen thuộc của sáng tác của chú à, Ngọc Sơn. Bài tin tâm sự. Mời quý vị lắng nghe. Gần nhau như lúc mới quen ban đầu cớ sao em ngập ngừng nhà tôi phải nhớ mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay miệng biết nơi nào mà tìm nhiều kiêu tư tựa sông lành trong đời em nói yêu Sana đêm nay chữa với tâm tình của hai chúng mình một lần trong đời em nói yêu tôi tiếng ngọt trên đầu môi ngày bạn đêm nay ơi nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười còn tôi đêm xôi tôi vẫn là của người còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ thì dù xa xôi tôi vẫn là của người cảm ơn quý vị đã xem video ủng hộ cho mình nhớ là đăng ký kênh để có nhiều video mới và chia sẻ cho nhiều người xem nhé